xin cốc nước nhé xin à, xin chào và hello Xin trân trọng kính chào quý vị à, Rất vui là tôi lại được quay Đà Nẵng à, Lâu lắm rồi chắc là phải độ 4 năm nay rồi tôi mới quay lại Đà Nẵng à, Cũng rất tiếc là do dịch Covid rồi cũng nhiều vấn đề thì à, tôi mới quay lại được Đầu tiên là trân trọng cảm ơn à, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản à, Cá nhân là cảm ơn anh à, Lập à, Thầy Lập đã tạo cơ hội cho chúng tôi cá nhân tôi rất là nhiều cơ hội để à, có thể được tiếp xúc, được chia sẻ với các bạn học viên và uh, cũng uh, uh, tôi biết là đây là một mối gắn bó uh, sẽ còn rất lâu dài trong tương lai uh, cũng thưa quý vị và các bạn là như thế này tôi làm đào tạo về bất động sản là khoảng hơn 20 năm nay rồi uh, đầu tiên thì uh, tôi cũng được uh, tốt nghiệp cái chương trình đào tạo sau đại học 3 năm ở trường đại học kinh doanh bất động sản Vaxava ở Ba Lan uh, và sau đó thì tôi về kinh tế quốc dân tôi có 15 năm tôi làm đào tạo ở uh, khoa bất động sản và kinh tế tài nguyên thuộc uh, bộ môn kinh doanh bất động sản thì tôi cũng nguyên là trưởng bộ môn kinh doanh bất động sản ở ở kinh tế quốc dân 15 năm à, sau đấy thì tôi vào Sài Gòn được 4 năm nay và tôi giảng ở bộ môn à, kinh doanh bất động sản của trường đại học tài chính marketing à, tóm lại là có khoảng hơn 20 năm nghiên cứu và làm đào tạo à, liên quan đến bất động sản và rất may là à, một cái duyên nào đó à, gặp được anh Lập và anh cũng đã mời cho các chương trình của anh cảm ơn anh Lập à, và tôi có thể à, khẳng định với các bạn không phải là vì anh Lập anh mời tôi đâu nhưng mà tôi quan sát trong 20 năm nay về đào tạo bất động sản ở Việt Nam thì Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản à, của anh Lập ở Đà Nẵng là một trong nơi rất nghiêm túc nếu không muốn nói là nghiêm túc nhất và rất bài bản và anh Lập phát triển rất nhanh, nhanh nhưng mà lại rất chắc ạ. À, thế tôi có một sự ngạc nhiên Đó. À, chúc mừng anh và chúc mừng à, tất cả các bạn học viên hôm nay à, chúng ta quý vị ngày hôm nay là chúng ta có cơ hội à, giao lưu với nhau à, tôi phải gửi lời à, cảm ơn cách trân trọng đến anh à, Cấn Văn Lực, tiến sĩ Cấn Văn Lực. Bởi vì thông qua cái bài phát biểu của anh tôi à, bỗng phát hiện ra một số vấn đề rất thú vị cho công việc cá nhân của tôi. À, cá nhân của tôi và đương nhiên cái đấy nó cũng sẽ à, dùng để mà à, đưa ra, cung cấp cho các bạn sinh viên, các bạn học viên à, trong tương lai. À, cảm ơn anh Lập, anh đã cho tôi một cái dũng cảm à, là tôi đang dự kiến là mua một cái xe máy phân khối lớn các bạn ạ nhưng mà tôi nghĩ là xăng nó đắt nhưng mà anh Lập anh dự báo là năm sau xăng sẽ rẻ tôi sẽ mua và vâng, cảm ơn anh Lập đó. Đó. Ờ, xăng rẻ là mình phải mua rồi đó. cảm ơn à, cảm ơn anh Tránh à, Phan Anh Phan Công Tránh chuyên gia về đầu tư cá nhân à, nhờ cái tháp nhu cầu à, tháp à, tài sản của anh à, tôi lại bắt đầu gọi là có những ý tưởng đó, và để tôi điều chỉnh lại câu chuyện tháp tài sản của cá nhân tôi đó, và à, đương nhiên là tôi cũng sẽ dùng những cái đó để mà à, chia sẻ thêm với các học viên đó, cảm ơn anh Tránh à, cảm ơn tất cả các bạn đã cùng à, viện nghiên cứu và đào tạo cũng như là anh à, chúng tôi ngày hôm nay để à, có cơ hội để giao lưu à, thế thì à, tôi cũng xin à, có một chút những cái chia sẻ à, để mà à, để mà gọi là tri ân à, cũng như là cùng anh lập tri ân à, đến các bạn học viên đến những người mà đã à, tham gia vào trong viện à, hiện tại và trong tương lai à, thế thì à, à tôi muốn à, nói một chút thôi về cái đặc trưng của tôi tôi là một người làm nghiên cứu nhưng mà tôi lại là người làm nghiên cứu ứng dụng trong bất động sản tức là tôi ứng dụng rất là nhiều à, chứ không phải là tôi làm nghiên cứu hàn lâm à, và chính vì cái việc nghiên cứu ứng dụng đó thì có những kết quả nó rất là tốt để phục vụ cho cái câu chuyện là cũng giống như anh tránh ở đây à, hôm nay anh lập là xếp một cái lịch rất khéo đó là một chuyên gia vĩ mô à, có thể coi là gì ạ là hàng đầu Việt Nam cộng với cả hai người à, là sẽ làm nói về câu chuyện vi mô à, vi mô tức là để chúng ta sẽ thực hiện cái công việc à, cho cá nhân như thế nào ở đây thì à, tôi cũng sẽ giống như anh Tránh thôi tôi cũng sẽ chia sẻ về cái góc nhìn của đầu tư cá nhân chứ không phải là đầu tư của một doanh nghiệp bất động sản à, đương nhiên là nó hơi hẹp đúng không ạ và rất có thể là à, làm cho các bạn một số người ở đây mà đang à, à, dẫn dắt các doanh nghiệp có thể phiền lòng một chút nhưng mà thôi thì dù doanh nghiệp gì đi nữa thì cuối cùng là chúng ta cũng có đầu tư cá nhân à, đúng không? ạ chúng ta làm doanh nghiệp tốt thì chúng ta có vốn chúng ta có có có có thu nhập và chúng ta cũng sẽ đem đi đầu tư cá nhân về bất động sản đúng không ạ vậy thì à, à tôi sẽ chia sẻ dưới góc nhìn là đầu tư cá nhân Đó, xin mời slide ờ, đầu tiên tôi muốn giải thích qua một chút thật nhanh thôi đó là từ đa dụng bởi vì uh, chúng ta thấy rằng là gì ạ là uh, chúng ta có tòa nhà đa năng à, chúng ta còn hay gọi là tòa nhà hỗn hợp đúng không ạ à, tòa nhà gọi là um, đa mục đích sử dụng vậy thì uh, chúng ta nhìn thấy rằng là đất nông nghiệp của chúng ta nó uh, phân bổ rất là rộng ở Việt Nam và chúng ta cũng thấy rằng là gì là rất nhiều trong vòng nhiều chục năm nay là chúng ta sử dụng cái mục tiêu là gì ạ là các cái hoạt động phi nông nghiệp trên đất nông nghiệp ví dụ như hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí à, dịch vụ à, du lịch nghỉ dưỡng vậy thì rõ ràng là gì ạ? là trong thực tế là đất nông nghiệp đâu có phải chỉ là để làm nông nghiệp đâu đúng không ạ một cái tỷ lệ rất nhỏ nào đó và chúng ta đang rất kỳ vọng đó là gì ạ là chúng ta có các cái hoạt động phi nông nghiệp trên đất nông nghiệp của mình đó. Vâng, và trong cái ờ, trong cái bối cảnh trong cái xu thế của hai của ba bốn năm qua thì các bạn thấy rằng là là đầu tư đất nông nghiệp là chủ đạo đúng không ạ và là là rất là mạnh mẽ ờ, mà nó diễn ra ở khắp mọi nơi trên toàn Việt Nam Đó. vậy thì rõ ràng là đất nông nghiệp chúng ta phải nhìn cái góc nhìn là đa dụng đúng không ạ và cũng rất là may là tôi vẫn hay nói với học viên của tôi là gì ạ là sau khi đọc kỹ cái nghị quyết 18 Trung ương Đảng rồi là nghị quyết 19 nghị quyết 20 thì à, tôi khóc ròng mất mấy ngày À, tôi nói vui vậy thôi bởi vì sao bởi vì thực sự đấy là là cái cơ hội rất lớn cho những người làm đầu tư đất nông nghiệp là cơ hội rất lớn đúng không ạ đây là một cái bản lề cho câu chuyện 30 năm tới của chúng ta về đầu tư đất nông nghiệp và, và chúng ta phải nhắm đến cái đa dụng à, đa dụng tức là có nhiều mục đích sử dụng có nhiều giá trị sử dụng nhiều giá trị có thể được khai thác ở trên cái mảnh đất nông nghiệp đó à, đương nhiên ở đây thì chúng ta cũng sẽ phải có câu chuyện đó là với cả một cái tổng diện tích 28 triệu hecta đất nông nghiệp của chúng ta thì nó chỉ có 0,01% đa dụng thôi và chúng ta phải là cái người chúng ta là người làm đầu tư bất động sản thì chúng ta phải tìm ra cái yếu tố đa dụng đó đó đã dụng cho việc gì à, và đã dụng cho việc gì như lại được chấm điểm ở cấp độ nào à, tôi tôi chia thang điểm ra là 10 10 10 điểm và chúng ta sẽ cố gắng tìm được những cái đất nông nghiệp đa dụng nhưng được chấm điểm từ điểm 7 trở lên đúng không ạ còn những cái đất nông nghiệp đa dụng mà điểm mà hai điểm ba điểm 4 thì tôi nghĩ là cũng không nên xứng đáng đầu tư và đặc biệt cho những hoạt động đầu tư dài hạn thế thì à, đấy là nguyên nhân của cái từ đa dụng đó. À, ở đây thì tôi cũng chia sẻ một chút với cả các quý vị cái câu chuyện là chúng ta hay nói đến đầu tư và à, tôi sẽ không bàn về câu chuyện đầu tư và đầu cơ nữa à, nhưng mà chúng ta hay nói đến đầu tư à, nhưng mà tôi muốn khuyến cáo một chút tức là chúng ta bây giờ thay vì đầu tư chúng ta bắt đầu chuyển sang chúng ta sang một cái kênh khác chúng ta tư duy đó là đầu tư phát triển đầu tư phát triển đầu tư nhưng mà cái cái giai đoạn cái cái cái, cái cách thức phát triển là quan trọng nhất đó, phát triển nó như thế nào đúng không ạ rồi nó một cụm từ khác đó là đầu tư nhưng mà vận hành khai thác đúng không ạ tức là trước khi chúng ta đầu tư chúng ta đã có mục tiêu chúng ta có tệp khách hàng nhắm đến để chúng ta gọi là tìm ra cái đất phù hợp để chúng ta mua đất nó chỉ là một công đoạn thôi ạ của cái việc là đưa đi vận hành khai thác cái đất đài đó đúng không ạ chúng ta nói đến đầu tư và chúng ta nói đến đầu tư chuyển giao tức là chúng ta mua đất sau đó chúng ta có mô hình sau đó chúng ta chuyển giao và cái việc đấy nó được hoạch định lập trình ngay từ lúc đầu rồi trong tư duy trước khi chúng ta mua đất chúng ta nói đầu tư nhân bản tức là chúng ta nói đến chuỗi chúng ta nói đến đầu tư tài chính à, đất nông nghiệp tôi thấy là gì ạ có những cái hoạt động đầu tư tài chính đương nhiên có thể là trong giai đoạn đầu phát triển thì nó hơi ảo một chút nhưng thực ra đất nông nghiệp là một cái hoạt động mà có thể làm đầu tư tài chính rất tốt nếu mà các bạn có những cái phát hiện đúng không ạ và có những mô hình phù hợp vậy thì không phải là chúng ta chỉ nói đến đầu tư nữa mà chúng ta nói đến đầu tư phát triển đúng không ạ và rõ ràng là như anh à, lập cũng như là à, à, à, à, anh tránh cũng đã nói là, là chúng ta đầu cơ tương đối nhiều nhưng chúng ta không dành quá nhiều được cái tri thức của chúng ta để nghĩ đến việc phát triển nó như thế nào cho ai bao giờ ở đâu là như thế nào đúng không ạ vậy thì à, cái đầu tư phát triển đó là một cái à, cụm từ mà tôi nghĩ là cái từ đầu tư không nên rời từ phát triển à, đầu tư phát triển và nếu mà chúng ta có một cái tư duy là đầu tư phát triển thì tôi nghĩ là rất hợp với chính sách của nhà nước nhà nước chỉ gọi là đánh những cái ông mà chỉ gọi là đầu tư vứt đấy để đấy đó nhưng mà lại rất là ủng hộ đúng không ạ chúng ta tạo điều kiện cho nhà nước ủng hộ chúng ta đó là gì ạ là chúng ta nghĩ đến phát triển cơ chứ chúng ta không chỉ là nghĩ đến đầu tư đã chờ tăng giá đúng không ạ và vâng. à, ờ, thì đấy là cái ờ, cái cái cái phần đầu mà tôi muốn chia sẻ với các bạn à, đầu tư phát triển đất nông nghiệp và vâng đất nông nghiệp à, ở đây thì các bạn sẽ thấy một điều là như thế này ạ xin lỗi là và rất kinh điển đúng không ạ và rất kinh điển các mác à, dạ, lao động là cha và đất đai là mẹ à, vậy thì rõ ràng đất đai là mẹ à, chúng ta phải trở thành những người cha phù hợp với người mẹ à, chúng ta tìm ra được à, những cái gọi là tố chất những cái tính cách bên trong con người chúng ta này đúng không ạ và những cái nguồn lực về gọi là quan hệ của chúng ta để chúng ta hợp được với đất đai à, và rõ ràng là gì ạ là chúng ta nếu mà tìm được sự hòa hợp đó chúng ta sẽ có những đứa con rất là thông minh rất là có ích và sẽ phát triển rất tốt à, đất đai là thành quả à, cái kết quả của chúng ta là gì ạ là người làm bất động sản thì cái chúng ta sẽ trải qua một quá trình phân tích tích khám phá và trải nghiệm rất là dày để chúng ta phát hiện được ra những cái yếu tố đó và cái lao động nông nghiệp ngày nay thì các bạn sẽ thấy rồi là nó có phải là gì ạ là cháu chú ý đến cái chuỗi giá trị nó là thành quả của các loại lao động như là công nghệ tài chính và nông nghiệp đúng không ạ chúng ta nói là bất động sản nông nghiệp nhưng chúng ta cũng có thể chuyển sang một cái khái niệm là nông nghiệp bất động sản tức là những người làm nông nghiệp nghĩ đến bất động sản đó. chứ không phải là bất động sản nông nghiệp nữa đúng không ạ bởi vì nếu mà các bạn sẽ thấy là rõ ràng người nông dân của chúng ta rất thiệt thòi khi đất đai phát triển đúng không ạ và vâng, thường là bán rất rẻ các bạn cứ nhìn thấy là trường hợp Phú Quốc thì thấy người nông dân bán đất ở trên Phú Quốc rất là rẻ vì sau nó tăng giá 100 lần 200 lần và có những mảnh tăng nhiều nhất là trong vòng độ 15 năm nó tăng giá đến 900 lần nhưng người nông dân có được hưởng cái đấy không không đúng không ạ và vâng, vậy thì rõ ràng là gì ạ phần lớn người nông dân không được hưởng Đấy, cho nên là chúng ta có thể chuyển sang một hệ tư duy đó là nông nghiệp bất động sản đó. chứ không phải là chúng ta nói là bất động sản nông nghiệp nữa đúng không ạ đương nhiên chúng ta nói đi nói lại để chúng ta hiểu cho, cho nó Hello. cho nó càng ngày càng kỹ thôi và vâng. à, ờ, tại sao lại là đất nông nghiệp ạ tại sao những người làm bất động sản lại nên quan tâm đến đất, đến đất nông nghiệp một cách gọi là nghiêm túc và có đầy tri thức và có đầy nghiên cứu bài bản à, thứ nhất là gì ạ là chúng ta thấy lượng cung đất nông nghiệp có lớn không ạ nó có trải dài khắp mọi nơi không ạ rất nhiều đúng không ạ đất nước của chúng ta là đất nước nông nghiệp à, cho nên phân bổ rất là rộng và đối tượng cung có đa dạng không ạ có khắp à, có có có số lượng cung có nhiều lúc đấy là tôi thấy nói anh cần văn lực anh có nói rằng là gì ạ là lượng cung trong năm tới trong những năm tới là khó khăn đúng không nhưng lượng cung đất nông nghiệp thì lại sao không hề khó khăn à, rất là nhiều đúng không ạ vậy thì chúng ta khó nguồn cung này thì chúng ta chuyển sang một cái nguồn cung khác đúng không ạ đương nhiên quan trọng đối với chúng ta đó là cách lựa chọn nguồn cung đấy như thế nào mà thôi nhặt nhặt nhặt cái gì ở đâu đúng không ạ cho việc gì vậy thì cái lượng cung cái đối tượng cung của chúng ta rất là nhiều à, cái độ co giãn về lượng cung cũng đặc biệt là rất lớn bởi vì sao ạ bởi vì cứ giá lên là người nông dân đúng không ạ giá lên là gì ạ là người ta được hưởng lợi là người ta bán đúng không ạ và đương nhiên nó có cái mặt mạnh nhưng mà nó có cái mặt xấu của nó đúng không ạ vậy vâng, rõ ràng là người nông dân có thể là ngày xưa còn đến trăm triệu chả ai mua tự bỗng nhiên có một ngày có người vào trả 2 tỷ đúng không ạ vậy thì rõ ràng là, gì là cái lượng cung cái độ co giãn về lượng cung à, chúng tôi thường hay nghiên cứu về độ co giãn à, của một cái lượng cung lượng cầu nào đó thì nó sẽ là rất lớn đặc biệt đó những loại đất đai rất là khác nhau à, và gần như gần như nó là gì là vô hạn trong bối cảnh hiện nay và uh, năng lực cung thì nói chung là trình độ tương đối yếu nhiều vùng trũng về giá độ nhạy về cung thì rất là kém uh, tức là người nông dân họ sẽ rất kém về cung uh, những cái người mà nắm giữ đất nông nghiệp chủ đạo của chúng ta hiện nay ấy thì họ sẽ rất là là là là khó có cái độ nhạy trong thương mại à, trong thị trường bất động sản và cái độ cung người ta thấy người bán nhiều thì người ta phải dừng lại chứ thì sao người thấy là gì bán được nhiều nhiều người mua người ta lại bán tiếp đúng không ạ vậy cái độ nhạy về cung họ tương đối là yếu à, và thiếu rất nhiều thông tin rõ ràng người người à, những người nông dân ở khắp mọi nơi là rất thiếu thông tin ạ thông tin quy hoạch chúng ta làm bất động sản chúng ta còn thấy khó nữa là họ đúng không ạ thông tin về quy hoạch thông tin về thị trường thông tin những thông tin như là tiến sĩ cấn văn lực vừa vừa cung cấp thì người nông dân làm sao có thể gọi là có thể cập nhật được à, rồi là cái khả năng so sánh khả năng dự báo và, và khả năng tính toán của cái nguồn cung này là rất yếu là rất yếu đúng không ạ và thế thì nếu mà nói đến cung thì chúng ta nói đến cầu cầu thì sao ạ à, các anh chị, các quý vị có thấy rằng là cầu trong vòng 3 năm vừa rồi tăng mạnh không ạ? Về đất nông nghiệp không ạ? Bây giờ nó có những cái nhu cầu à, người ta mua đặt đặt hàng những cái những cái đơn hàng là tôi mua 10.000 hecta rừng ở đâu đấy đúng không ạ Đấy, có những đơn hàng nó kiểu như vậy đúng không ạ vậy thì rõ ràng là gì ạ cái lượng cầu là đa dạng và phân tán rất là rộng nó phân tán theo cái gì ạ à, cái cầu phân tán theo cái gì hiện nay có những cái cầu là phân tán theo cơn sốt của thị trường vùng nào sốt bảo lộc sốt thì là đến đó để phân lô bán nền đúng không ạ nhưng ngược lại là gì ạ? là có những cái gọi là có những cái sản phẩm đất nông nghiệp nó rất giá trị nhưng mà nó lại phân bổ những cái vùng mà có những giá trị tuyệt vời về cảnh quan về khí hậu về môi trường về lịch sử về văn hóa chẳng hạn nhưng mà gần như lượng cầu lại không có đó, có thể nói là không có và và theo cái cách làm việc của tôi tôi đi đến khá nhiều miền mà chưa có người nào có dấu chân của người làm bất động sản đúng không? tôi là rất hay chịu khó đi à, thế thì à, cái à, cầu là rất là đa dạng về mục tiêu à, sức bật vật của mạnh sức bật của cầu thì rất mạnh rồi các nhà đầu cơ bật cũng mạnh đúng không ạ là rất là mạnh đúng không ạ và vâng. rồi xu thế trào lưu à, cho các cái mục đích khác nhau à, à, như à, anh Tránh có nói là tháp tài sản là có 3 tầng và tôi nghĩ ngay là vậy thì cái tháp tài sản là bất động sản của một gia đình là có 5 tầng có 5 tầng nhà ở này à, gọi là căn nhà vendo này căn nhà là nó gọi là nhà vườn này cái thứ ba là một căn nhà du lịch này thứ tư là căn nhà nghỉ dưỡng này và thứ năm là căn nhà mang tính phiêu linh tức là nó có những cái yếu tố cực kỳ đặc biệt mang lại cảm xúc rất đặc biệt đúng không ạ vậy thì rõ ràng là uh, cái diện tích và cái xu thế của chúng ta rất là lớn diện tích thì đất nông nghiệp là lớn có thể nắm giữ rất lớn thông qua nghị quyết 18 thông qua dự thảo luật đất đai 2023 các bạn sẽ thấy là người chúng ta sẽ được tăng hạn mức nắm giữ về đất nông nghiệp tăng hạn mức nhé trước là chúng ta chỉ được 100 hecta rừng thôi à, tôi nhớ không nhầm nhưng sau sau à, luật đất đai mới là chúng ta có thể tăng lên được khoảng 400 hecta rừng được nắm giữ đúng không bởi vì trung ương bởi vì nhà nước sẽ gọi là gì ạ có một cái hoạch định rất rõ thôi tức là nguồn lực phải đưa vào tay những người có gì ạ có trình độ có khả năng quản lý có khả năng phát triển đúng không ạ nhưng không xé lẻ ra như thế nữa đúng không ạ cho nên là nó được tăng hạn mức sử dụng à, và chúng ta sẽ thấy là gì là cái lực lượng cầu mà nếu mà chúng ta phân tích từ góc nhìn của người làm kinh doanh ấy thì họ là rất nhiều cảm xúc họ dùng cảm xúc để họ mua bán là chính đúng không ạ và và họ bị chịu nhiều về cảm xúc và và nó là cái nhân tố để thay đổi à, con người uhm, tôi à, à, lúc đấy à, gặp anh Tránh à, với cả anh Bình anh bảo tôi trẻ hơn tuổi Ờ, trẻ hơn hẳn một tuổi tôi bảo là gì tôi có 15 năm tôi à, lao động tôi làm việc với cả đất nông nghiệp đa dụng mà tôi lang thang ngoài thiên nhiên nhiều đúng không ạ thì có thể là chính vì vậy mà tôi trẻ hơn được một tuổi so với tuổi thật và vâng. thế thì nó làm thay đổi con người chúng ta rất mạnh mẽ rất mạnh mẽ nếu chúng ta gắn bó với nó đúng không ạ ít nhất thì chúng ta biết quốc đất là gì là lao động chân tay à, rồi các bạn sẽ thấy là gì ạ là giá cả của đất nông nghiệp nó rất phù hợp với số đông và nó phù hợp với cả những người nghèo có thể đầu tư được ạ những người nghèo có thể đầu tư được một mảnh đất nông nghiệp với số tiền chỉ 10 triệu đồng thôi là đầu tư được rồi có đúng không ạ người nghèo cũng phải có cơ hội chứ đúng không ạ 10 triệu là có thể mua được một hecta rồi đúng không ạ nếu cái hecta đấy lại có giá trị nữa nó lại có khả năng tăng giá một vài trăm lần trong vòng 10 năm thì đấy là cái một cái lối thoát đúng không ạ một cái cơ hội cho người nghèo Dạ, cái việc đấy nó không phải là lý thuyết đâu ạ à. cái này anh tránh cũng biết rất rõ rồi đó là câu chuyện bình thường đúng không ạ nếu mà những người mà làm sâu đúng không ạ thì à, đấy là cái câu chuyện mà giá cả à, và nó có rất nhiều vùng trũng về giá như anh à, anh anh tránh anh phan công tránh đã nói là chúng ta có cái bản đồ google map thì chúng ta sẽ phát hiện được ra vùng rất nóng và vùng rất lạnh đúng không ạ nó rất lạnh nó còn âm dưới không độ cơ nói theo về giá đúng không ạ nói theo về giá đúng không ạ vậy thì nó sẽ có những cái gì là vùng rung là rất là trũng cho nên nó tạo ra một cái đồ thị như thế này này đó, nó không phải là mặt phẳng ạ thế giới bây giờ không phẳng vì trong đất nông nghiệp đó, đúng không ạ và rồi cái giá trị của đất nông nghiệp thì tôi tiếp xúc rất nhiều và tôi thấy là vô cùng đặc sắc vô cùng đặc sắc Việt Nam chúng ta đồi núi rừng núi khí hậu nhiệt đới đúng không ạ hàng động à, sông ngòi biển cả hồ lớn rất là nhiều và vậy cho nên là đặc sắc nó dị biệt à, nó cạnh tranh với thế giới nó cạnh tranh được với thế giới đúng không ạ nó đa dạng nó đa dụng và nó có sức bật rất mạnh sức sức bật ở đây có thể là vì hạ tầng có thể là vì chính sách có thể là về gì ạ là những cái lực lượng bất động sản nhảy về ví dụ như vậy đúng không ạ thì nó có thể là là rồi nó có thay đổi về thế giới thay đổi về uh, về về nhu cầu uh, thay đổi về cái quan điểm trong đầu tư đúng không ạ thì nó có sức bật rất là mạnh à, cho nên là chúng ta sẽ có được những cái kịch bản và những cái bối cảnh riêng và chung để chúng ta vận hành À, về vĩ mô thì uh, tôi khuyên các bạn là đọc thật kỹ ba cái nghị quyết của ban chấp hành trung ương đảng là 18, 19, 20 Đó à, 19 18 à, thì là về đất đai à, về 19 thì là về tam nông nông nghiệp nông dân và nông thôn và rõ ràng đấy là cái bản lề để chúng ta phát triển trong vòng mà hai ba mươi năm tới đúng không ạ và à, rõ ràng là chúng ta sẽ làm đẹp đất nước bằng cái việc là gì ạ chúng ta đi rất nhiều nơi nhưng mà chúng ta mua để phát triển mua để trồng trọt mua để quy hoạch mua để làm những cái gì đó ra sản phẩm chứ không phải là gì ạ là chúng ta mua để chúng ta chờ để đấy và chính vì vậy thì nó mới làm cho chúng ta tận dụng được chính sách à, chính sách sẽ ủng hộ và bảo vệ chúng ta đúng không ạ đương nhiên là khi mà đi về gọi là có những cái câu buổi nói chuyện riêng nó chi tiết hơn nó riêng tư hơn thì tôi lại có thể chia sẻ với các bạn những cái vấn đề mà nó thiên về câu chuyện nó thực sự là dân doanh nghiệp nó thực sự là dân kinh doanh đúng không ạ rồi thế thì về vĩ mô thì tôi thấy là rất là phù hợp à, tôi nghĩ rằng là à, những cái vấn đề vĩ mô thì uh, chắc là các bạn sẽ đọc kỹ hơn bởi vì chắc là uh, nhờ anh Lập là sẽ gửi đến cho mọi người uh, cái slide uh, thế thì khi mà chúng ta là đầu tư đất nông nghiệp mà là nó lại đa dụng ý đó, thì uh, nó mang lại luồng thu nhập bởi vì chúng ta phát triển nó mà à, nó có luồng thu nhập nó có sẽ thay đổi thà giá trị theo tương lai rõ ràng là đất cứ tăng đúng không ạ mà nếu mà nó là đa dụng mà chúng ta chiếm được một cái đất chúng ta tìm được một cái đất mà nó chỉ chiếm 0,0001 phần trăm ở trong nông nghiệp thôi thì chắc chắn nó sẽ tăng rất nhanh trong tương tương lai bởi vì nó có giá trị thật giá trị về khí hậu cảnh quan môi trường năng lượng vân vân đúng không ạ à, văn hóa rồi nó chúng ta hưởng lợi từ nguồn vốn vay bởi vì chúng ta làm nông nghiệp và đôi khi là nếu ở quy mô lớn thì cái vốn vay chúng ta rất là rẻ đúng không ạ à, kiểm soát được đầu tư cá nhân bởi vì chúng ta sẽ phân bổ đầu tư trong đó có rất nhiều các tài sản như là của anh Phan Công Tránh có nói và trong đó có khoảng độ 5, 10, 20 phần trăm đầu tư vào đất nông nghiệp à, cá nhân tôi thì tôi lại dành 80 phần trăm nguồn vốn của tôi vào đất nông nghiệp từ năm 2007 80 phần trăm nhé vào đất nông nghiệp đúng không ạ đương nhiên nó hơi đặc biệt một chút đúng không ạ thì à, à, nó kiểm soát đầu tư cá nhân của chúng ta tốt à, à, rào cản bảo toàn vốn trước lạm phát tốt bởi vì nó có như anh Phan Công Tránh có nói nó là gì ạ nó là lãi suất kép thực ra làm đất nông nghiệp là lãi suất không phải là một kép đâu ạ và ba lần thậm chí bốn lần đúng không ạ và nó có những cái mô hình để chúng ta gọi là có dòng tiền từ bốn từ bốn nguồn đúng không ạ à, bảo toàn chất lạm phát mở rộng quan hệ bởi vì chúng ta phải làm việc với rất nhiều chuyên gia đã làm việc với đất nông nghiệp và phải có một gọi là hệ thống chuyên gia xung quanh chúng ta đầu tiên phải là chuyên gia nông nghiệp chúng ta phải tìm được mấy ông rất giỏi nông nghiệp đúng không ạ thứ hai là phải có những chuyên gia du lịch rất giỏi là tôi có những mối quan hệ với những anh gọi là khóa một du lịch Việt Nam luôn 44 năm làm du lịch 40 năm 4 năm làm du lịch rồi khóa một du lịch Việt Nam đúng không ạ à, có những chuyên gia về à, à về về à, về à, về nghỉ dưỡng Thank you. à, có những chuyên gia về thể thao nước ngọt ví dụ như vậy đúng không ạ vậy thì rõ ràng là cái quan hệ của chúng ta đi sâu vào để chúng ta để chúng ta gọi là khai thác được cái giá trị uh, của cái đất nông nghiệp đó à, nó an toàn à, vì nông nghiệp là những cái sản phẩm cơ bản à, nó đa dụng dạng hóa danh mục đầu tư tâm lý thịnh vượng mà vân vân đương nhiên là chúng ta có thể kể tiếp đúng không? À, và đương nhiên ở đây thì tôi phải có thêm một chuyên gia nữa là chuyên gia vĩ mô là tiến sĩ cấn văn lực nữa bởi vì thực sự là thông qua cái những những cái ờ, chia sẻ của anh là tôi bắt đầu phát hiện ra những cái điều nó liên quan trực tiếp đến câu chuyện của tôi luôn đấy, chứ không phải là chỉ là chung chung nữa mà à, à, cái rủi ro à, chúng ta quen về à, đầu tư à, nhà chung cư rồi chúng ta quen à, à, liền kề shop house rồi à, nhưng mà rủi ro trong đất nông nghiệp là gì à, chúng ta đều nói mà chúng ta đều nhớ một câu chuyện lợi ích thì là kỳ vọng thôi nhưng rủi ro là hiện hữu ngay lập tức bỏ tiền mua là rủi ro ngay đúng không ạ cho nên là chúng ta phải kiểm soát rủi ro tốt à, trong cái rủi ro đấy thì nó có những rủi ro về thị trường à, rủi ro về tài sản à, và rủi ro về pháp lý đất nông nghiệp là khó nhất là rủi ro về pháp lý cho nên chúng ta phải có những chuyên gia pháp lý đúng không ạ và đương nhiên cái chuyện của một người làm kinh doanh ấy, thì không phải là tuân thủ pháp lý mà chúng ta phải biết lách nếu mà các bạn chịu khó lách trong vòng 15 năm thì các bạn sẽ biết lách rất tốt mà không phạm luật chúng ta là doanh nghiệp mà đúng không ạ Vâng, cho nên chúng ta phải lách để không phạm luật. Đó. Chứ còn thì đất nông nghiệp nếu mà nhìn vào thì các bạn sẽ có thể là là là, là cảm thấy sợ ngay, đúng không ạ? Đất rừng phòng hộ, à, đất rừng, đất rừng sản xuất à, rồi này nọ quy hoạch kia này thế kia, thậm chí là đất dãy là cái đất mà là không có sổ, đúng không ạ? Rất nhiều đất không có sổ. Và nhưng mà tôi chả sợ những đất đấy, tôi lại thích mua đất đấy cơ. Vấn đề là chúng ta có phát triển được nó không? Chúng ta có hoàn thiện được pháp lý của cho nó không? Đúng không ạ? Rồi, à, cho nên là rủi ro pháp lý là một trong rủi ro lớn. À, bởi vì sao? Càng càng vùng sâu vùng xa thì đất đai lại càng không được nhà nước quản lý chặt có đúng không ạ cho nên đấy là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ phải phải giải quyết được rủi ro là gì ạ là thời gian đầu tư dài có độ trễ phản ứng chậm mà đầu tư trên đất thực ra không lớn đâu à, nhưng mà thôi cứ cho là lớn đi để chúng ta cẩn trọng à, à, thực ra như thế này ạ tôi sẽ thấy là trong cái quá kinh nghiệm đầu tư của tôi ấy, có những thứ tôi hoạch định 20 năm nhưng mà 5 năm nó đã xong rồi mặc dù mình hoạch định rất nghiêm túc là 20 năm à, chuẩn bị cho 20 năm nhưng 5 năm nó đã thành công rồi thế cho nên là đôi khi không phải là dài đâu ạ cứ tưởng là dài nhưng mà nhưng mà thành công đến lại rất sớm và tập trung vốn lớn này khó phân tán khó chia nhỏ và khó rút khỏi thị trường bởi chúng ta đã đầu tư nông nghiệp rồi mà nông nghiệp là một cái gì đó rất xa lạ với cả những người thành thị đúng không ạ làm nông nghiệp đi đúng không ạ bởi chúng ta không phải là nông dân Thế cho nên là chúng ta phải biết cách tiếp cận vấn đề à, rồi rủi ro về tài sản đó là thời tiết nhân lực vân vân thì tất cả những rủi ro này đều có giải pháp để mà phòng chống hoàn toàn là có những giải pháp để phòng chống à, tùy vào từng cái mô hình khác nhau à, Vậy thì trong đầu tư đất nông nghiệp chúng ta phải quan tâm đến vấn đề gì? À, nói chung, đầu tiên là phải chọn địa bàn, chọn Bắc hay chọn Trung hay chọn Nam đúng không ạ miền bắc hay miền trung hay miền nam đúng không ạ rồi chúng ta trong à, trong vùng đấy thì chúng ta chọn tỉnh nào ở à, trong tỉnh đấy chúng ta chọn những cái khu vực nào mà nó có cái giá trị đa dụng là lớn đúng không ạ rồi à, ví dụ như chúng ta sẽ chọn những cái vùng như lâm đồng chẳng hạn bởi lâm đồng nó đã có traffic rồi là gì khách du lịch là rất đông đúng không ạ nhưng chúng ta mở rộng cái bán kính ra đến 50 km đi đúng không ạ và và nếu mà các bạn thâm nhập vào thị trường đất nông nghiệp thì bỗng nhiên các bạn phát hiện ra một điều ở Việt Nam là hoàn toàn có cơ hội là đi nhặt được đất tức là không của ai cả không của ai cả theo đúng nghĩa đen nhé chúng ta phải quay thành của mình đúng không ạ và, và tôi gặp được khá nhiều trường hợp như thế vâng tôi khá nhiều trường hợp tôi làm được việc đấy à, thế thì à, à, cho nên là chúng ta phải phải đến những cái vùng chưa ai đến đúng không rồi cho nên là chúng ta phải chọn vùng chọn địa bàn à, chúng ta chọn phân khúc của cái sản phẩm nông nghiệp và chúng ta chọn cái phân khúc của sản phẩm dịch vụ là gì đúng không ạ chúng ta chọn cái khả năng cải tạo à, tức là năng lực cải tạo của chúng ta năng lực gia tăng giá trị gia tăng ấy nó ở chỗ nào à, mà chúng ta rất là mạnh ví dụ các bạn là một kiến trúc sư chẳng hạn thì các bạn sẽ gọi là rất mạnh về mảng kiến trúc đúng không ạ Vâng, ví dụ như vậy cho nên là cái khả năng cải tạo của chúng ta thì bởi vì chúng ta phát triển mà cho nên là có phải là chúng ta mua để đấy đâu cho nên là chúng ta phải đưa được cái giá trị gia tăng vào trong cái đất nông nghiệp đấy rất mạnh mẽ đúng không ạ à, rồi là chúng ta phải chọn được cái danh tiếng thương hiệu à, à, à, tiếp theo là gì ạ là chúng ta chọn thời điểm tôi nghĩ là bây giờ là thời điểm thời điểm tốt à, thời điểm tốt bởi vì à, đến à, năm 2023 à, thì đến năm 2024 khoảng mùng 1 tháng 7 thì luật đất đai sẽ có hiệu lực và chúng ta còn nhiều nhiều còn còn thời gian chúng ta phải chọn đối tác trong làm đầu tư đất phát triển đất nông nghiệp đa dụng rất quan trọng là chọn được đối tác họ phải cùng nhịp họ phải cùng gu họ phải cùng có là gì ạ góc nhìn đối với chúng ta bởi vì nó không nhanh được nó không nhanh được à, chúng ta phải có công nghệ rất là tốt rất nhiều dạng công nghệ khác nhau chúng ta phải chọn được chu kỳ của đầu tư à, à, của phát triển theo nhịp của kinh tế cũng như là theo nhịp của vùng chúng ta chọn được cái bền vững về giá trị bởi vì đã là nông nghiệp hay là du lịch thì rất có những cái nhiều vùng mà không bền vững không bền vững cái độ bền vững nó bị rủi ro nó bị tác động bởi nhiều yếu tố thế cho nên là à, vì vì là chúng ta đầu tư lâu dài cho nên là cái yếu tố bền vững là chúng ta phải đánh giá được à, theo góc nhìn của một cái gọi là bền vững à, về giá trị về khí hậu à, về nguồn nước vân vân đúng không ạ về du lịch à, về nghỉ dưỡng đúng không ạ độ bền vững à, khi nào à, khi nào bắt đầu nên gọi là thật tập trung thật là nguồn lực thật là lớn để mà đầu tư đất nông nghiệp đa dụng và khi mà nền kinh kinh tế tăng trưởng và nhu cầu về nông nghiệp hữu cơ càng ngày càng lớn khi mà du lịch càng ngày trở thành nhu cầu thiết yếu đặc biệt là du lịch nội địa và khi mà công nghệ lên ngôi công nghệ sẽ làm phát triển rất tốt về bất động sản nông nghiệp du lịch Đó. khi mà đám đông đang đi ngược đường vào những vùng khác thì ta tìm lối lối lối lẻ ta đi ta đi theo lối lẻ là tối an toàn Đó. Ờ, khi mà làm sao ạ các cái khi các cái đối tác của chúng ta còn đang rất chi dễ chịu và chưa khó tính thì chúng ta đã đi từ trước rồi từ lâu rồi đúng không ạ thì đấy là những lúc mà chúng ta đi à, chúng ta sẽ phải tìm những chuyên gia nào và cái này tôi nói rồi đúng không ạ nhưng trong bất nông trong à, đất à, đầu tư đất à, đầu tư phát triển đất nông nghiệp đa dụng thì chuyên gia quan trọng nhất vẫn là anh phan công trạch, vẫn là phải chuyên gia bất động sản đấy là người quyết định tất cả còn tất cả những chuyên gia còn lại chỉ là phục vụ chúng ta mà thôi phục vụ cái mô hình này của chúng ta mà thôi cho nên các bạn phải tìm được chuyên gia bất động sản đúng không ạ bởi vì chúng ta nhìn từ góc nhìn của bất động sản chúng ta làm bất động sản chúng ta kinh doanh bất động sản đúng không ạ và, vâng. và tôi đi tôi đi rất nặng về câu chuyện bất động sản chứ tôi không đi nặng về nông nghiệp bởi vì chúng ta không phải là nông dân à, chúng tôi không làm nông nghiệp tôi không làm du lịch ạ tôi không làm du lịch tôi không làm nông nghiệp tôi làm rất nhiều cái khác nhưng mà tất cả những cái đấy nó là siêu mi nó là son phấn nó là gì ạ là tính cách à, nó là cái, cái tiềm năng mà nó đóng góp cho câu chuyện bất động sản cho nên là ông bất động sản phải là ông đi đầu tiên à, đôi khi tôi thấy rằng là tỷ lệ rất lớn hiện nay các nhà đầu tư cứ như thế này ạ à, có tiền mua được đất sau đó là bắt đầu nghĩ là phải mô hình gì trên đất để cho nó phù hợp để khai thác để không phí cái gọi là cái mảnh đất đai đấy để có được dòng tiền từ đất đấy và tôi cho rằng đi như thế cũng được nhưng mà nó hơi ngược à, ngược lại là gì ạ tôi tư duy là tôi sẽ phục vụ khách hàng nào à, dịch vụ gì à, loại hình dịch vụ nào rồi sau đấy là tôi phải nghiên cứu tôi phải mời chuyên gia các chuyên gia để tôi hình thành được mô hình đấy à, sau đó câu chuyện của một cái đề án của một dự án tôi đã phát triển được xong tôi viết trên giấy thôi nhưng mà được rất nhiều phản biện của các chuyên gia và sau khi tôi cầm cái đề án đó tôi mới tìm mua đất tôi mới tìm mua đất ở đâu đó bởi vì đất đai nó là tư liệu sản xuất đất đai nó là nguyên liệu để sản xuất nó là nguyên liệu rất là chính nhưng mà nó phải là cuối cùng để chúng ta mua bởi vì nó phải phục vụ cho cái câu chuyện kia của chúng ta chứ không phải là là ta có mua đất rồi ta cảm hứng ta thích mảnh đất này đẹp có suối có sông cứ mua đã sau đó là ép cái mô hình gì vào đó ép vào phải ra tiền từ cái mô hình đó đúng không ạ cho nên phần lớn hiện nay là mọi người đi ngược mà tôi nghĩ rằng là nên đi xuôi thì nó sẽ tốt hơn Ờ, quan điểm xuyên suốt trong quá trình mà để chúng ta xây dựng à, một cái ờ, dự án hay là chúng ta đầu tư đất nông nghiệp đa dụng ấy đó là quan điểm về xây dựng chuỗi giá trị chuỗi giá trị có rất nhiều giá trị khác nhau trong đó có giá trị của bất động sản của nông nghiệp của du lịch của nghỉ dưỡng của dịch vụ của xã hội à, những cái giá trị như vậy thứ hai là chúng ta với mỗi một mô hình cụ thể chúng ta phải tìm ra điểm mấu chốt của nó và điểm mấu chốt đó thường chúng ta không tự tìm được đâu mà chúng ta phải là thông qua một tập hợp tổ hợp các chuyên gia giỏi thì chúng ta mới nhìn ra được Đúng chúng ta không dạy gì không sử dụng chuyên gia cả đúng không ạ và vâng. thứ ba là chúng ta cần tận dụng tối đa được sự đồng hành của các bên tham gia đặc biệt là người dân địa phương à, và chính quyền địa phương Thế cho nên là chúng ta đã phải toan tính chúng ta đã phải hoạch định ngay, ngay từ đầu rồi và chúng ta phải giải quyết được mối quan hệ đấy một cách rất ngọt ngào đúng không bởi vì nó phải cần sự bền vững và tối đa bằng cách chia sẻ lợi ích và chia sẻ rủi ro là chúng ta có thể chia sẻ lại cho các đối tượng ở địa phương rất nhiều bởi vì cái lõi của chúng ta là bất động sản chứ chúng ta không phải là làm nông nghiệp làm du lịch đúng không ạ cho nên là chúng ta chịu khó chia sẻ nhiều vào đúng không ạ để mà tạo ra những mối quan hệ bền vững và, và chúng ta quản trị nó và Vâng, thế thì à, đây là một số những cái gọi là chúng ta làm như thế nào và tôi nghĩ là cũng không uh, uh, tôi có thể gửi các bạn một vài ví dụ. À, đây các bạn đều biết là nhà hàng Panorama trên đèo Ma Pí Lèng đúng không ạ? Vâng, thì nó nó là một điểm và cái nhà hàng này thì đất của nó rất dốc, dốc 45 độ. Nếu mà chúng ta mua đất thì chả ai mua đất dốc 45 độ đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng nó tạo ra dòng tiền rất lớn. Bởi vì cái giá trị ở đây là view. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đi đầu tư tức là chúng ta mua những cái giá trị chứ không phải là chúng ta mua đất. Và giá trị đấy nó ra dòng tiền, nó phù hợp cho mô hình nào đó. Đúng không ạ? à, cái đây là nơi mà tôi đã cống hiến 15 năm đó là hồ Thác Bài Yên Bái à, cái hợp thời tôi mua thì à, có những hòn đảo mà tôi mua chỉ 5 triệu đồng thôi ạ 5 triệu có sổ đỏ à. và cũng chỉ độ khoảng 5 năm sau là tôi bán khoảng 500 triệu tức là tăng giá khoảng 100 lần Vâng và trên cái hồ này thì à, nó có những cái cái nó có những cái ví dụ mà nếu mà các bạn mà chúng ta còn duyên gặp nhau à, một cái lớp đào tạo ở trên hồ thì tôi có thể dẫn các bạn đến à, những cái mảnh đất mà nó tăng giá đến bây giờ là 5.000 lần này 5.000 lần à. nó là đất nông nghiệp đấy ạ nhưng mà nó đa dụng mà vâng, nó đa dụng mà à, đây là một cái hoạt động phi nông nghiệp trên đất nông nghiệp đúng không ạ à, nếu mà trồng cây keo hoặc cây bạch đàn trên cái hòn đảo này này thì uh, trong vòng uh, à, 5 năm sẽ thu được 70 triệu tiền lãi từ việc gọi là cưa cây đi bán gỗ nhưng hòn đảo này nó biến thành đa dụng đương nhiên là trái phép nhưng có cách vấn đề là chúng ta phải luôn luôn là gọi là gì? cân đối cân đối được cái khả năng đúng không ạ à, thì à, đương nhiên cái này thì hơi quá đúng không ạ nhưng à, sau khi họ làm sang cái này thì à, hoàn toàn đây là đất trồng rừng sản xuất nhé à, sau khi họ làm sang này đương nhiên tôi có những cái gọi bài toán nó nằm ở trung chiêng nó an toàn hơn rất nhiều đúng không ạ thì một ngày họ bán vé đương nhiên là thứ bảy hoặc chủ nhật thì một ngày họ bán vé thôi họ đã thu được 30 triệu rồi một ngày còn không là họ phải trồng 5 năm họ mới thu được 70 triệu một ngày đúng không ạ thôi thì tôi sẽ có cái mô hình tôi làm một ngày tôi chỉ thu 500 nghìn thôi làm được đúng không ạ không cần đến 30 triệu đâu đúng không ạ à, vậy thì đấy là một trong cái mà chúng ta nhìn đến à, và khi mà tôi đã ra, lên cái hồ này tôi làm thì tôi đã vẽ ra cái mô hình là một gia đình có thể sở hữu một hòn đảo như thế này và hồi đấy hoàn toàn rất khả thi nó rất là rẻ các bạn ạ à, tôi đã có 4 năm tôi nghiên cứu về hồ ở Việt Nam riêng cái hồ này trong vòng năm từ 2007 đến 2011 Tôi đi cái hồ này 250 lần 250 lần trong vòng 4 năm đầu tiên Và lần nào đi cũng hai ngày, ít nhất là hai ngày và tôi nghiên cứu rất kỹ và sau khi tôi nghiên cứu hồ này thì tôi dành độ 2 năm tiếp theo để nghiên cứu tất cả các cái hồ lớn ở Việt Nam tất cả hồ lớn ở Việt Nam tôi đã đi hết rồi và nằm kỹ rồi và từ năm 2010 Tuy nhiên tôi nghiên cứu cả đảo biển, tôi xuống Vân Đồn tôi làm vài tháng ở đảo biển. Nhưng về sau thấy rằng là cái đảo biển ấy nó sẽ không phù hợp lắm với quy mô gia đình. Vì chúng ta đang tiếp cận là góc độ là nhà đầu tư cá nhân mà. Đó. Vậy thì tôi mới rút không à, không quan tâm đến đảo biển nữa. Chứ đảo biển ở Vân Đồn hồi đấy cũng rẻ lắm rẻ lắm đúng không ạ vậy thì đây là một cái loại bất động sản đặc biệt nhất mà một gia đình có thể sở hữu rất tự do à, rất là là có thể mà tung tác tương tác được tuyệt vời trên toàn Việt Nam nó chỉ có 500 hòn đảo nước ngọt trên những hồ lớn để có thể trở thành nguồn cung mà thôi đúng không ạ và tôi đã nhìn ngay ra rồi đó là hồi đấy thì mua hecta nhưng sẽ có một ngày là mua theo mét vuông và đây là những cái mô hình mà tôi nói là gì ạ là giống như Sun e đã ra cái hãng hàng không tư nhân thì nó sẽ có những cái bất động sản thủy phi cơ bởi vì là có thể đỗ thủy phi cơ ở trong hòn đảo này du thuyền thì bình thường rồi dạ, và vâng. thế thì đấy là những cái mà chúng ta khi chúng ta nghiên cứu trên thế giới thì chúng ta có thể là suy ra Việt Nam nó sẽ đi đến mức đấy thôi vấn đề là thời gian nào ạ đúng không ạ và vâng. và bối cảnh kinh tế phát triển xã hội đến đâu thôi Vâng à, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Vâng.